trọn đời nên em thấy anh luôn cười vui như khúc hát phía sau bầu trời để ngắm em như lúc đầu trong anh nắng ban mai thuở nào mỉm cười xinh em tựa đóa hoa làm em cười Anh cười ta xinh Em anh yêu nhất Em em như anh nắng Vàng soi sáng tim anh Anh luôn muốn nói Em là người đẹp nhất Trên cả thế giới này Năm lanh trong mắt em Em hỏi vì sao em không tìm thấy góc khuất nơi anh vì nụ cười anh che đi rồi đây Em có biết không Chỉ cần nhìn thấy em lại đã may mắn lắm rồi Để nỗi buồn phía sau Tình đến hạnh phúc sẽ đông đầy Nên trách nhiệm của anh đã cho em hạnh phúc dù ta có bao xa Nụ cười của em che đi khoảng trống Ở giữa chúng ta Cả bầu trời ánh sao người ta sinh em tựa ra và từ phút ấy anh mới hiểu rằng rằng anh phải luôn làm em cười anh cười ta sinh vì sao em không tìm thấy góc khuất nơi anh Vì nụ cười anh che đi rồi đây Em có biết không Chỉ cần nhìn thấy em Đã anh đã may mắn lắm rồi Để nỗi buồn phía sau Tiến đến hạnh phúc sẽ đông đầy Nên trách nhiệm của anh là cho em hạnh phúc Dù ta có bao xa Nụ cười của em che đi khoảng trống ở giữa chúng ta của nhau tới ra người nhà và có thể em đã tới với mái nhà từng phút giây mình cạnh nhau ra là mãi mãi đến khi mình cùng chung một ngôi nhà mỗi gian nhìn thấy bên trong em vẫn như một thiên thần